Vâng, và đây là những kênh giao diện của Vương Đức 198 anh em nhé. Những ai cảm thấy trùng cầu, trùng máu thì chúng ta hãy vào kênh giao diện Vương Đức 198 ở đây anh em ạ. Để chúng ta lấy số đẹp, số chuẩn anh em nhé. Rất chi là những người muốn lấy số đẹp, số chuẩn của kênh Vương Đức 198 phải không ạ? Đấy,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 Xin lỗi tôi sẽ lấy giải 3.2 anh em nhé. Tôi bắt con 2 này. Kết hợp với giải 4.6. 4.6 thì tôi sẽ đi bắt con 4 này anh em ạ. À. Hai kiếp cho 4 ngày sau sẽ nổ về 24, 42 phải không anh em? Câu kèo có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo anh em ạ. À. Chứ không phải bạ đâu bắt đấy để cho anh em những con số thua than thì tôi không làm được điều đấy anh em nhé và ngày hôm sau 24 nổ về chúng ta hai nháy rực rỡ tưng bừng phải không anh em câu kèo có gì thì tôi bắt lấy cho anh em tham khảo phải không anh em rất chi là rực rỡ và tưng bừng anh em ạ Tương tự như vậy ngày 23 tháng 7 không ghép cho 6 ngày sau sẽ nổ về 06 60 anh em ạ. À.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 tháng 7 năm 2021 cho anh em tham khảo đây anh em ạ. Tôi sẽ lấy duy nhất giải tư này. Giải tư chấm 3. Tôi bắt con 7 này anh em nhé. Kết hợp với giải tư chấm 4. Tôi sẽ bắt con 4 này. Cầu kèo chạy có thật 100% phải không anh em?